Thì trong video ngày hôm nay, Hoàng Giang Crypto sẽ chia sẻ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta làm kèo airdrop của dự án Crypto của Su nha. Và khi chúng ta hoàn thành xong airdrop này, chúng ta có cơ hội nhận được 50 token của Su này, tương đương với 4 đô ha.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 sau bạn click bấm chọn lên đó thì này sẽ là một giao diện như này. Tiếp theo các bạn kéo xuống một chút này, nhấn vào mục link tham gia này, sau đó nhấn vào airdrop ha. Sau bạn nhấn vào đường link tham gia airdrop rồi, thì này tiếp tục hiện ra một giao diện như này. Đó. Các bạn có thể nhấp chuột phải này, chọn dịch sang tiếng Việt này Ok thì bạn có thể đọc này là tặng phẩm crypto ổ xu cho cộng đồng toàn cầu trị giá 250.000 ổ xu tức là tương đương với 2.000 đô nha. Đó và 200.000 ổ xu này sẽ được phân phối cho 4.000 người may mắn này. Càng hoàn thành nhiều nhiệm vụ bạn càng có cơ hội giành được giải thưởng ha. Đó, tổng số 50.000 ổ xu sẽ được phân phối trong này. Top 100 có nhiều lượt giới thiệu nhất thì top 1 sẽ nhận được 3.000 ổ xu, top 2 sẽ được 2.500, top 3 sẽ được 2.300, rồi top 4, top 5 này, cũng như top 6 đến top 10 top 11 đến top 50 và cùng là top 51 đến top 100 thì sẽ nhận được 250 ủ xu nha. Và các bạn quan sát này là thời gian kết thúc sẽ là 12 giờ thứ 6 ngày mùng 5 tháng 2 nha theo giờ UDC Tức là nếu mà theo giờ Việt Nam các bạn sẽ cộng thêm 7 giờ nữa nha, tức là 19 giờ đấy. Rồi tiếp theo các bạn kéo xuống tiếp này. Ở đây sẽ có lưu ý nhá, tất cả các nhiệm vụ sẽ được xác minh này. Ở đây chúng ta sẽ tiến hành nhập địa chỉ ví MetaMask của mình này. Ok, mình sẽ chuyển sang tiếng Anh nha. Cho nó dễ dịch này. Đó thì ở đây các bạn sẽ tiến hành nhập địa chỉ ví MetaMask của bạn thì bạn sẽ được 5 điểm này. Rồi tham gia vào nhóm Telegram của dự án Crypto Su này, các bạn sẽ được 10 điểm. Cũng như là tham gia kênh Nhà Nam các bạn cũng nhận được 10 điểm ha. Còn Twitter cũng là retweet bài đăng các bạn cũng nhận được 10 điểm ha. Rồi cái nữa là like fanpage này. Đó, rồi tham gia Discord cũng nhận được 10 điểm. Và cũng là mời bè, mỗi lượt giới thiệu các bạn sẽ được 15 điểm ha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành làm luôn để bạn quan sát dễ dù nha. Chúng ta sẽ kéo xuống này. Đầu tiên nhất chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào kênh Telegram các bạn nhấn vào join our telegram channel này kế tiếp nhấn vào join channel ha ok mình sẽ mở telegram của mình lên này rồi tiếp theo các bạn nhấn vào join channel góc dưới màn hình này ok sau đó quay trở lại ha chúng ta sẽ tiến hành điền username tên người dùng telegram của mình vào đây nha vậy làm sao chúng ta có thể lấy username tên người dùng telegram ạ các bạn quay trở lại telegram này nhấn mục ba dấu gạch ngang này cho mình nha kế tiếp chọn setting này tức là cài đặt này Ok, sau đó các bạn nhấn vào Edit Profile này. Thì bạn quan sát này, là đây chính là username tên người dùng của mình là a còng hoáng xe đấy. Các bạn nhấp chuột phải này, chọn Copy username để tiến hành sao chép tên người dùng nha. Ok, sau đó quay trở lại này và dán vào đây ha. Nhấn dán này. Kế tiếp các bạn sẽ nhấn vào Continue để tiếp tục này. Ok thì như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo mình sẽ làm nhiệm vụ thứ hai nha. Nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào nhóm Telegram của dự án các bạn nhấn vào Join Out Official Telegram Community này kế tiếp nhấn vào Join Community nha để tiến hành tham gia vào nhóm Telegram này Ok mở Telegram lên và nhấn vào Join Group của góc dưới màn hình này sau đó quay trở lại ha và tiến hành điền username tên người dùng của bạn vào đây đó username tên người dùng của mình là a cộng hóa xe đấy sau đó nhấn vào continue để tiếp tục này tiếp theo nữa là nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi twitter của dự án ha các bạn nhấn vào này sau nhấn vào follow đây nha rồi kế tiếp nữa các bạn nhấn vào theo dõi này tức là follow đây sau đó quay trở lại ha và nhấn vào continue này ok như vậy là mình hoàn thành xong nhiệm vụ thứ ba tiếp theo nhiệm vụ thứ tư là chúng ta sẽ thành like fanpage này các bạn nhấn chọn là ha sau đó nhấn vào visit crypto của su on facebook này kế tiếp các bạn nhấn vào like thích fanpage nha sau đó quay trở lại này rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ thứ tư. Tiếp theo nhiệm vụ thứ năm là chúng ta sẽ tiến hành nhập địa chỉ ví bep 20 của bạn trên ví MetaMask này. Các bạn bấm chọn vào này. Ok các bạn mở ví MetaMask lên này. Sau đó chọn đúng mạng Binance Smart Chain nha. Kế tiếp nhấn vào đây để tiến hành sao chép này. Thì trẻ thêm nhé, bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask ấy, cũng như là thêm mạng BSC Binance Smart Chain bep 20 trên ví MetaMask thì mình sẽ để đường link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần 2. Ok, sau khi sao chép rồi, các bạn quay trở lại này và dán vào đây ha. Kế tiếp nhấn vào continue để tiếp tục này. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ hoàn thành những nhiệm vụ mà chúng ta chưa hoàn thành đây nha. Như retreat bài đăng này, các bạn nhấn vào retreat nha. Rồi, kéo xuống này. Kế tiếp nhấn vào retreat này. Tiếp theo nhấn vào cheat lại ha. Ok, quay trở lại và nhấn vào continue để tiếp tục này. Rồi tiếp theo nữa là nhiệm vụ tham gia vào nhóm Discord này. Các bạn nhấn vào Join our Discord server ha. Kế tiếp nhấn vào Join General này. Ok, sau đó chọn chấp nhận lời mời ha. Ok, như vậy là mình đã tham gia xong nhóm Discord.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 Khi người làm Aerob qua đường link của bạn ấy thì bạn sẽ nhận được thêm 15 điểm enchant ở đây ha. Đó, ở trên cùng này sẽ hiện ra tổng số điểm enchant của mình này. Như hiện tại mình đang có 65 điểm enchant này. Ngoài ra bạn quan sát này, là hiện tại cũng đang có là 1 triệu 422 nghìn 321 người tham gia nha và còn 13 ngày nữa là sự kiện aerob này sẽ kết thúc ha nên bạn lưu ý cho mình nha bạn nào xem được video này thì nhớ làm luôn aerob này luôn cho mình ha tiếp theo mình sẽ vào trang chủ website của dự án để chia sẻ review cho bạn về dự án này ha đó thì website của dự án là cryptosu.io ha rồi thì giao diện mình thấy cũng khá hoạt hình các bạn ạ đầu tiên là bao tức là giới thiệu dự án này thì bạn có thể đọc này là chào mừng đến với thế giới của crypto su Ủ su thì bạn biết rồi, là một môn võ. Đấy, thì chắc là dự án này cũng liên quan đến võ các bạn ạ. Ok, mình thấy giao diện cá hoạt hình nhá, cũng khá bắt mắt các bạn ạ. Ok, xem gameplay nhá, đồ họa như thế nào nhá. À, tức là dự án này chúng ta sẽ kiểu như là sắp xếp đội hình và mỗi bên sẽ có là 5 nhân vật ha. Rồi lúc đó lần lượt nhân vật sẽ lên à, đối đầu này. Ok. Game game kiểu dạng này mình cũng từng chơi qua rồi. Ok, kéo xuống tiếp này thì ở đây sẽ có chế độ chơi này nào là PVP tức là người với người rồi PVE tức là người với máy ha rồi kéo xuống tiếp nữa này là lens tức là đất đấy tức là địa hình đấy địa hình như thế nào đấy các bạn quan sát này thấy kiểu như chùa đấy mình cũng xây chắc chắc cũng xây nhà thứ chắc cũng xây nhà xây cửa ok kéo xuống tiếp này thì đây sẽ là thông tin về token nha đó thì tổng cung ở đây sẽ là 200 triệu token ha 15% sẽ phân bố cho team này 10% sẽ phân bố cho đội marketing này cũng như là đối tác này 8% thì sẽ phân bố private này 3% sẽ phân bố cho advisor tức là đội cố vấn này đó ok kéo xuống tiếp này ở đây sẽ có roadmap ha là quý 1 năm 2022 thì sẽ private sale này rồi quý 2 năm 2022 sẽ là rút rút mode này rồi quý 3 này quý 4 này cũng như quý 1 năm 2023 thì sẽ thông báo sau nha tiếp nữa là đội ngũ team này mình thấy chủ yếu ở nước ngoài nha đó Ok Ngoài ra bạn có thể nhấn vào White Paper ở góc bên phải trên cùng này để tìm hiểu thêm về dự án này ha Ok, ở đây sẽ có Vision and Mission này tức là tầm nhìn và sứ mệnh này rồi Gameplay tức là đồ họa này hay là LFTS này rồi Tokenomics này tức là thông tin về token này đội ngũ này rồi Roadmap này cũng như là Community là cộng đồng ha thì như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như hướng giúp bạn cách để chúng ta làm airdrop của dự án crypto USU này để có thể nhận được 50 USU su tương đương với 4 đô hoàn toàn viện phí 100 trăm ha.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 Bye bye. Xin chào.